nhau đại chiến Gentleman và Huggy nha bạn Đó Cái ơi bạn sẵn sàng chưa bạn Tất nhiên là sẵn sàng rồi Sẵn sàng rồi đúng không Trời ơi mình nói cho bạn biết nè Lần trước á là khứa áo xanh với khứa áo đỏ thì mình thắng rồi Lần này cố gắng thắng nha Thôi để thua nhục lắm á <laughs> ừ, Tại vì á là mình mình nhường bạn ơi bạn ơi giờ không lẽ video của bạn mà mình bảo là mình mình cho bạn ờ, thua thì nó kỳ đó Ừ vậy à Phải nhường không Phải nhường không Rồi lần này chơi thiệt đúng không Rồi ok lần này chơi thiệt nhớ nha nhớ nha rồi ok bạn ơi thì các bạn hãy thử đoán xem liệu rằng là Chessman và Husky nhân vật nào hòn đảo nào sẽ chiến thắng thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha và video chúng ta sẽ chuẩn bị không nói nhiều nữa bắt đầu thôi let's go ok Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho những bạn fan nào mà chưa biết cách chơi trò này Cách để chơi cái trò này nha bạn nha Đơn giản thôi là đầu tiên nè Chúng ta sẽ cùng nhau đào những cái block màu cam này nè bạn Đó bên mình thì sẽ là block màu cam Còn bên của Kai thì sẽ là block màu đen nha bạn nha Mà đào mấy cái block này làm gì các bạn biết không Sau khi đào xong chúng ta sẽ vào trong đây Bấm vào trong con Chancerman nè Và chúng ta sẽ mua được rất là nhiều đồ từ con Chancerman này luôn Nào là áo giáp nè, súng nè Rồi thêm cả bơm nè, đạn đủ kiểu nhiều lắm luôn á bạn Cực kỳ xịn luôn nha Đó, mọi người hiểu chưa hiểu rồi, rồi. trời ơi rồi hiểu rồi đúng không? Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đào nè. Đấy, mình sẽ đào thật là nhiều luôn để mình xem coi ở trong đây có cái món gì mà mình cần để mình đào các bạn để mình xem thử nha. Ở trong đây thì mình thấy nó có một cái cúp kim cương nè. Trời ơi, Phong ơi, chưa gì, gì vậy? mà giờ Sim nó tặng cho mình cái cái cây cúp kim cương to đùng nè. Trời ơi cái gì coi trời. Đỉnh vậy. Oh my god. Đúng liền, đúng đúng. Ồ, Sammy cũng tặng cho tôi luôn nè. Trời ơi bạn, bạn tưởng của mình Sim tặng các bạn hả? Tôi cũng được Sam tặng nè thấy không? Đó ok, bây giờ mình sẽ đem này đi đào. Hắn ok để coi ai thắng ai đừng có đùa ở trong đây là mấy cái à. trò chơi này á là mấy cái đồ mạnh mạnh á thì mình nghĩ nó cũng một phần thôi quan trọng là kỹ năng sim ơi quan trọng là kỹ năng nữa ờ, vậy hả kỹ năng hả kỹ năng thì ừ. ráng mà thắng nha đừng để thua lần như như như lần trước nha quê lắm á ok rồi bây giờ mình sẽ bấm vào con chancerman nè và sau đó là mình sẽ mua cho mình à, cái gì bây giờ ta để xem coi có gì xịn xịn để khịa bên kia không ta à thôi mình cứ mua cho mình bộ giáp trước đi bạn ơi mình phải mặc một bộ áo giáp thật là xịn chứ đúng không đây mặc cái quần trước nè trời nó mắc kẹt trong này luôn nè hả khiên của tôi mất cái khiên rồi trời ơi sammy chọi đó giờ sao vô lấy được trời ơi dây sơ nó chặn lại rồi ồ nè, thôi không sao sao mình đào tiếp thôi mình còn nhiều mà sao yên tâm đi à. tôi không đào cho nhiều tiền quá sim ơi trời ơi nhiều tiền quá đi vô đi coi mua được gì luôn không biết là bên đội của ron là nãy giờ là được cái gì ha à, nhiều lắm bạn ơi được cái gì á bạn ấy à gì vậy trời ơi trời ơi bạn ơi mình mua cái cây súng nhắm mà bây giờ mình lỡ quăng vô người của của ngất ghi rồi mình không lấy ra được bạn ơi à. rồi <laughs> vậy là bạn đen rồi Đây bây giờ mình đã có được nhiều block lắm Mình sẽ vô mua vũ khí Ui ở đây là Chancerman là có bán cả mấy cưa luôn đó bạn Y hệt như Chancerman luôn có mấy cưa luôn nha Ờ ờ ờ trời ơi Chancerman là người ta là con cưa mà Cần phải bán mấy cưa chứ không Tiếp theo nữa ở chỗ này á thì mình thấy là chỗ này có cây búa nè Như bạn ờ, không biết á thì cây búa này rất là xịn luôn nha Sẽ đào rất là nhanh luôn Mà cây búa này á phải mua bằng 128 khối vàng Và vậy thì phải coi như ok Mình sẽ cố gắng đào thật là nhanh để mình gọi là lụm mấy cái khối vàng này bạn ạ à. Ok đào đào đào nè đào nè ok mình sẽ cố gắng đào nhanh hết mới có thể nha bạn nha Đau tôi Lụm à, à à à Cái đòn mua súng bắn mình hả Cái đòn mua súng bắn mình hả À được được được Ủa sao Sam mua mấy cưa gì vậy sao tại vì chị là Chessman ờ muốn gì muốn gì ờ bắn cái bắn cái súng này bắn được 6 viên là hết đạn à súng gì gỡ vậy mày Jimmy ôi ôi đau đau đau đau đau đau sợ chưa sợ chưa trời đừng có tưởng phần tung có súng nha cũng kinh vậy giỡn vậy được tim bên kia sợ liền thấy là rung liền trời ơi rung liền rung liền sợ liền đó giờ mình sẽ mua bộ giáp nè hả sao sao ăn thịt bò cho có chết không nữa tôi mới mới thêm thịt bò trong ăn rồi ok cảm ơn sam có thịt bò ăn là hay rồi đó ăn ăn, ăn rồi ok, hay quá. Ăn lấy sức, Ăn lấy sức tí nữa mình qua mình đấu với đội bên kia chứ. Đó, mình sẽ đào nhiều hơn nha các bạn nha, đào hơn nè. Ôi trời ơi, từ nãy giờ mình cũng đào được khá khá là nhiều bà lóc nè các bạn ơi, để mình vô mình coi coi mình có đổi được cái gì chưa nha. Đầu tiên là mình sẽ thử đổi thử mấy cái khối vàng thử coi mình có đủ khối vàng để mình có thể mua được cái à, cái búa xịn xịn này không nha các bạn. Đó, tính ra từ nãy giờ tôi đào cũng được khá là nhiều á cho nên tôi nghĩ là đủ rồi. Đây, à, 64 nè nè, ok rồi, lấy thêm nè đó à, lấy thêm nè không biết đủ cho ta đủ chưa chưa đủ nữa ok lấy thêm ôi chưa lấy thêm được nữa trời ơi thiệt luôn á đào từ nãy giờ mà chưa đủ để mua cái búa nữa bạn ơi khổ thiệt sự sao cay ơi bên cay sao rồi có tìm được à, cái gì xinh xịn chưa phong à, đi lên đây mình mình nói nghe nè phong có có có này hay lắm nè phong có gì ừ. hay đâu để mình lên xem thôi phong ơi cẩn thận phong có gì á tôi tò mò quá ta tôi lên xem thử à, à, à, à dùng ờ, súng bắn tôi à ờ được được bạn tưởng là bạn có súng thì mình sợ bạn à không có chuyện đó đâu bạn ơi lên, lên đây hộ lên đây hộ bạn ơi à, lên hộ bắn hộ bắn hộ bắn đi bắn đi bắn mình hộ mình cái ai à ai à ủa sao em bắn được vậy ủa ông phi múa múa nè sammy múa nè có dần nha rồi để mua được cái búa trời nó tốn tiền quá Trời ơi Sam ơi Sam ơi cứ để cho bên kia múa đi Để một tí nữa bọn mình mạnh hơn lúc đó biết tay Đây ok từ để mình qua nè sao mình bấm nha Hình như là mình mua đủ rồi hay sao nữa bạn Yes đủ rồi yes <laughs> Ok đủ rồi nè Sam ơi có cái búa xịn xịn này Đào hơi bị nhanh luôn các bạn coi mình nè Ơi Sam còn dư nhiều lắm lắm bên quay không Đào nhanh quá trời nhanh là Sam Sam Sam xuống lụm đi Sam xuống lụm đi đi phong đào cho Đó sau rồi mình sẽ okay, mua đồ okay. đào nè Tôi xuống bị gì không vậy Yên tâm đi nhảy xuống xong lấy bài lóc đặt leo lên Ôi Sim ơi Phong Sam lấy được cái cây búa kìa Đây đây đây xin cho coi nè cho coi nè Yeah anh Kiều Đây đây Sim còn này nè Sim còn cái này nè Còn cái này anh. Wow, vàng Ôi trời ơi, quá trời bài lóc luôn Kiểu này là bọn mình là thắng chắc rồi Sam ơi Đi qua đây, đây để tôi Trời mua quá đồ, trời đồ Sam. luôn, không biết đồ đây. như nào luôn á Để tôi xem coi, đầu tiên là là chúng ta sẽ mua chúng ta Cái gì trong trong đây bây giờ ta ờ, Đây, có mấy cái này xịn xịn nè bạn Các bạn biết mấy cái cục này là gì không? Đây, mình sẽ cho bạn xem thử nha Những cái cục này chính là những cái cục giúp để triệu hồi ra được những cái con Chancerman đó bạn Đó, thì mình sẽ đặt ở bên ờ, đội bên kia Thì nó sẽ tấn công đội bên kia Ừ, hay dữ vậy Hai từ Sam, trước tiên á là mình phải qua bên đội nó Trước trước trước mới được từ tôi sẽ để mấy cái đồ vũ khí tôi vào hôm nay trước đó bỏ hết mấy con lắc này vô rồi ok mua giáp mặt không ơi mua giáp mặt không ơi à đúng rồi mua bỏ giáp chứ trời quên quên quên đây từ để mua bỏ giáp mặt cho nó xịn các bạn ạ à. đây lấy cái áo nè cái nón nè với lại là cái đôi giày nữa mình còn thiếu đôi giày nữa thôi đủ à, rồi xong tôi lỡ chọi cái đôi giày trong kia luôn rồi đó xong luôn rồi không sao không sao vẫn còn mua được vẫn còn mua được đây đây lấy lại đôi giày nè đấy rồi ok rồi, mang đôi giày vô đủ tiền đủ tiền đủ tiền buôn giáp rồi lên mua ơi ok bây giờ nè sam bây giờ tôi với bà đặt bà lóc đi qua bên kia sau đó mình sẽ đặt mấy con chancerman ra cho tấn công đội bên kia hiểu không à, ok ok rồi từ từ để phong mua thêm nhiều con chancerman hơn nữa đó à, bấm vào nó nè rồi mua thêm chancerman mua thêm chancerman nè mua thêm hay dữ vậy quá trời luôn rồi bây giờ mình sẽ qua bên kia ui mình thấy mèo simi cũng đang full bộ giáp màu đen luôn các bạn xịn dữ ta đây mình sẽ đặt block mình sẽ đặt block mình lén qua bên kia nha hình như là cây với lại là sim đang lo đào hay sao sam ơi bây giờ mình đi qua nè sam nhiệm vụ của sam á là sam phải chui vô trong nhà của gọi là cây với simi á sam đánh đánh đánh cái con husky trong nhà của của của của, của cây sim sao con husky nó chết là coi như đội sẽ thua hiểu không tôi á okay. để, để, tôi đánh nhau với lại sim với lại cây cho ok đặt con cho Jasmine đây nè đó xin nhớ chuẩn bị vũ khí rồi cái hứa nha xin nhớ chuẩn bị vũ khí nha cái đó đang dưới này đặt con Jasmine nè xuống dưới bạn ơi ai cho bạn lên đây ai vậy ủa cái gì vậy sao xuống dưới Jasmine một tôi chạy ừ. à, tôi chạy à ấy à bạn bạn chọi bom mù với người mình à ai à ai à mèo shippi ai à mèo shippi à mèo shippi mèo shippi mèo shippi à mèo shippi mù hả chọi mù mình hả bạn tưởng mình sợ bạn chắc shippi à. cố lên shippi cai sẽ tới đây cai sẽ tới cứu shippi cứu hả cứu không cứu không cứu không cứu không cứu không cứu không cứu không hả mèo shippi đứng lại À chạy ra chạy ơi Trời ơi à, Con à. mới sao bạn qua nhà mình mà bạn chạy chạy chạy hả Sim chạy chạy hả Sim chạy hả Sim chạy hả Sim ờ, chạy hả Sim chạy hả Sim sao chạy đâu Sim chạy đi đâu hả Sim lụm cái búa luôn lụm cái búa đem về lụm cái búa đem về à này Simi làm gì này Simi làm gì Simi làm gì làm gì đánh mình nữa đánh mình nữa đánh mình nữa trời ơi đánh ông đánh ông đánh ông đánh ông đánh ông đánh ông à đánh ông xỉu mi đánh mình nữa lại đây lại đây lại đây chạy đâu chạy đâu chạy em ơi cây cứu em đây yeah, dạ, bom mù à, bom mù trời bom mù nè trời bom mù nè bom mù thì làm được gì hả cay ấy à mẹ xỉu mi muốn sụp tựa luôn ôi chạy đi sao ơi no mình biết bạn hành công cận heo luôn nè đó heo nướng nè Oh no, cái súng lửa nó chịu hồi mấy con quỷ lửa ra tấn công mình kìa Sam ơi. No ôi trời ơi bạn ơi cái cây súng kia của cay á chịu hỏi được mấy con quỷ lửa ghê ghê thiệt sự luôn á bạn à cái tim bên kia coi bộ cũng mạnh đó thôi được chào đó ôi mình sẽ vô đây may quá mình còn giữ lại cái búa bạn ơi mình sẽ dùng cái búa này để mình đi đào thêm nha ơi chán thiệt sự luôn hồi nãy té rớt hết trơn độ rồi tức ghê á ok đây đào đào nguy hiểm quá tim ơi xem nữa quá. là mình bị ờ, phong với sam gọi là qua bên đây úp ờ, sọt con hất ghi của mình rồi trời ơi okay. ui rồi xong cái búa bởi mất tiêu rồi no một mình trở lại hàng nghèo rồi các bạn ơi có thật sự mình ờ, tưởng đâu bạn già ủi nào bông ơi quên mất hình như là bên đội của của sim với cai là hay chơi cái trò là cất cái đồ ở trong rương đó bạn <laughs> từ từ để để mình có hai mấy bạn đợi xíu nha đây đây đây mình sẽ đợi cho sim với cai cái đó cầm cái cây súng của bạn ơi trời nhìn sợ thật sự ơi lò cái đầu ra đây sao ơi lò cái đầu ra đây sao ơi lò cái đầu ra đây ủa sao có trong rương vậy không có gì trong rương vậy cai rồi để cai rồi cai rồi cai rồi cai rồi rồi đâu. mày Simi ôi mèo mày. mèo Simi chịu hồi là con Husky tấn công mình các bạn ơi oh my god trời để tôi qua cho Đâu đâu đâu, từ từ Sam ơi bình ờ, tĩnh bình ờ. tĩnh trời mấy con Husky này xuất hiện xong nó làm cho mình bị lắc máy đó bạn trời mấy con Husky này có cần có tiền của tôi không cái con hất ờ, ghi này nó có kỹ năng bạn sợ ờ. hất đi của mình chưa nãy mình nhớ bạn coi thường con hất ghi mình lắm mà cái bạn cái bạn bạn để đó bạn trời bây giờ bọn mình phải đào từ đầu hết bạn ơi khổ thiệt sự luôn á hey à mình quên mất mục tiêu của chúng ta là sẽ phải tiêu diệt được gọi là cái con hất ghi ở bên đội của Kai nha cái con mà mua đồ của bạn mình phải tiêu diệt được cái con đó thì mình mới thắng cho nên là ok mình sẽ tập trung tiêu diệt con đó vậy ôi đào ra đào ra đào ra rồi chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đào như thế này mình bây giờ mình không có cần thèm đánh nhau với Kai đó <laughs> nữa mình sẽ qua bên đó để mình gọi là người ta mình qua đó mình đánh cái con hất ghi của Kai luôn Ủa? Không cho Phong ơi À tôi biết cây mà tôi thấy cây rồi Ui bị mù rồi à. Ôi mình bị phun lửa mình Trời ơi Ai à trời ơi chết tôi rồi Đâu? Lụm lại bà lóc lụm lại bà lóc Tôi mất bà lóc Trời mù nè À chơi trò trời mù hả Ôi cây đâu cây đâu À cây nè Cái bên đây nè cái bên đây nè Trời uh, mù cháy rồi Trời ơi cái comment đâu đâu mất hết đồ rồi mất hết đồ tôi còn chưa kịp mua vũ khí nữa ôi mà con gì quýnh tôi nãy giờ vậy Phong ơi, mình ở trên đây nè Phong ơi, mình ở trên đây nè Ây da Tôi à, muốn rồi tôi à. Sao mà lụm lửa, sao mà đụng vô lửa, cái là là chết vậy trời, cái gì vậy À, cây đòn trên đây hả, cây đòn trên đây hả, cây đòn trên đây hả, cây đòn trên đây hả Cây đi không, đi không, đây không, đây không đây không quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh sao quýnh sao quýnh ai à sao mà bắt tôi sao mà bắt tôi cho nè cho nè rồi cái bé tiêu luôn rồi mất hết và lóc luôn rồi mất hết và lóc luôn rồi thấy gì hết trơn ơi cúp cho tay nha nè à ok mình sẽ mua cái máy cưa nè đó cái đó nè bạn có giỏi á thì bạn dùng kiếm đấu với mình nè chơi không dùng kiếm hả ừ. qua bên đây anh em mình solo một một với nhau nè chứ từ nãy giờ mình thấy là bọn mình úp sọt nhau hơi nhiều rồi đó qua đây qua đây được bạn ok ok giờ mình đợi mình xíu chờ mình vài giây đánh nhau mà còn chờ bạn đánh nhau mà còn chờ bạn chờ bạn đánh nhau mà chờ ai xin mấy dòng súng Trời ơi, cay quá Mày xin mấy đỉnh quá bạn À trời ơi, cay vô qua đây cây dùng này cưa cưa mình luôn rồi bạn ơi cây ơi cây ơi cây ơi cây ơi tình anh em với kiếm sinh ra chung mình cây đó cây đó cây đó cây đó đánh xuống đánh xuống tình anh em tôi đánh bạn xuống nè tôi đánh bạn xuống nè tưởng mày tôi đánh ai ai ai ai Sam ơi xuống quýnh cây xuống cây có đồ đó quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh cay xuống à, ai cái chạy chạy chạy cay chạy cay chạy cay chạy chạy à, chạy chạy cay à trời ơi tức mình nói rồi lần này mình chơi không phải như lần trước đâu bạn ơi không có gà như ok được tôi nhảy xuống dưới luôn để tôi gọi là lên trên đó lại tôi mua đồ ờ. ơi chưa kịp mua đồ nữa là mất hết mà lóc vậy bạn ơi cây thiệt sự luôn á trời à, cây đâu ai da Trời ơi, có mấy cưa à. Ôi, tức quá, tức quá Trời, trời, trời ơi, chết rồi mấy bạn ơi, mình bị đội bên kia đánh đánh ấp rồi Simmy à À, Simmy chặn mình lại Cái màn combat này nó đâu như xưa bạn Bọn mình là áp đâu à, à rồi ok áp đảo ok cay quá à. bạn ơi mình mất hết đồ rồi ai lập lập em lại từ đầu không ơi sao sao sao sao Sam bình tĩnh, Sam bình tĩnh, mình chơi là mình phải có chiến thuật Sam hiểu không? Chiến thuật gì, chiến thuật gì? Qua đây, qua đây, qua đây. <laughs> chiến thuật gì? Thật lẫm đồ. <laughs> Cây quá, không sao. Ta đào lại từ đầu thôi bạn ơi, thôi đi đào tiếp. Ôi trời ơi, tôi tức quá, team của tôi chưa chuẩn, chưa chuẩn bị vũ khí gì hết trơn là team của Kai lại sim là chạy qua tấn công bọn mình rồi. Sam ơi, đưa Phong và lóc đi, Phong lên chuẩn bị đồ, bọn mình qua cơm bát với đội bên kia nè. Đưa Phong đồ ơi. À, nhiều okay. nhiều lắm Phong ơi, tôi dạ. đào quá trời đào luôn. Rồi, cảm ơn Sam. Dạ. Tức quá mà chúng ta phải phục thù các bạn ơi. Cây quá trời cây dạ. rồi. Ok, leo lên mình sẽ mua cho mình gọi là người ta mấy cái cây uh, súng mà mình nghĩ là không dùng súng phun lửa đó bạn dùng súng phun lửa thì nó lắc máy lắm mình sẽ chuyển qua mình uh, dùng uh, máy cưa với lại là súng bình thường đây từ uh, máy cưa nè mua cái máy cưa nè với lại uh, mình sẽ mua cho mình thêm gọi là mấy con uh, mấy mấy mấy con bét cho nó đánh nhau nữa nha các bạn nha đây mình sẽ mua cho mình mấy con bét nè rồi mua xong hai bộ giáp cho mình với sam nè mua hai cái máy cưa cho mình với sam luôn đó cho đội bên kia muốn dùng gì dùng mình sẽ dùng máy cưa nha bạn nha tại vì bọn mình là gentleman mà đúng không bạn rồi ok bạn ơi thì ở chỗ này nè mình đã mua cho mình thêm một cái con chó này là chó ờ, quỷ đầu cưa đó bạn đó con này nè nó sẽ tấn công người chơi nha ai da liên quýnh mình trời ơi cái con kia ơi phản chủ hả phản chủ hả trời trời trời ơi cái con này nó quýnh mình các bạn ơi à, cái con này á là nó gặp ai là quýnh người đó nha các bạn nha nó hơi nó hơi bị vậy đó ok đây là bây giờ sam mặc bộ giáp vậy nè đây không đưa cho sam bộ giáp nè đó mặc vô mặc vô mặc vô giáp cho nhìn cho nó xịt xịt Ôi, mặc vô luôn nè mấy cưa của sam nè đó rồi ok tôi chuẩn bị thêm mấy cái quả trứng của mấy con à, à, quái vật Chancerman đồ kiểu nè đó bây giờ nè Sam kế hoạch của tôi sẽ là như thế ừ. này nha bây giờ tôi sẽ qua bên nhà của cai á tôi đào một cái lỗ ở ngay cái chỗ của cái con Husky đang đứng á sau đó Sammy sẽ đứng ở bên đó Sammy quýnh bằng nó quýnh quýnh con Husky nha còn Phong Phong sẽ đặt mấy cái con uh, ờ, Chancerman này để cho nó đánh sim với cai để sim với cai bị mất bị bị mất mất mất tập trung bị đánh lạc hướng hiểu không ok, okay. rồi à, chơi nha đi qua đi qua đi qua qua qua đây đây đây đây bên kia đang nào bên kia đang nào bên kia đang nào bên kia đang nào đây đây đâu quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh sao quýnh đi sao quýnh đi À, thấy rồi thấy rồi à, à, à đặt thêm nè đặt thêm nè đó đó đó trời ơi trời ơi sao ở cay sao ở cay sao ở cay thấy chen Chanserman ấy à mẹ Simi à mẹ Simi bạn dùng súng lửa nhưng mà xin chia buồn của bạn súng lửa này cũng có ngày sẽ hết sẽ hết đạn thôi mẹ Simi à kìa sam bà bà phải để cho nó bị kẹt trong đó bà đào hay làm gì ờ, trời ơi à, tôi quên tôi quên trời ơi mình làm cái giáp được không mình làm cái giáp cái giáp cảm ơn xin xin xin xin xin lỗi xin lỗi làm gì làm gì làm gì làm gì Đúng quá Rồi, trận này là bọn mình áp đảo bạn ơi Trời ơi, cay quá, cay quá Ôi, trời ơi, tức quá mấy bạn ơi từ nãy giờ thua hoài luôn á nhưng mà không sao tôi đã biết được Đồ cái điểm sao? yếu của đội bên kia rồi mấy bạn biết điểm yếu của đội bên kia là gì không đội bên kia coi bộ là mạnh thật á vũ khí của Hucky mạnh thiệt á nhưng mà đội bên kia lo tập trung đánh nhau quá cho nên đây sẽ là một cái sai lầm của đội bên kia mình á cái cuộc thi này là phải đánh cái con Hucky ở trong nhà cái kè đó thì mới thắng được nhưng mà đội bên kia lo đánh nhau mà mình sẽ bí mật ở bên đó nha ok đó bây giờ mình sẽ mua thật là nhiều cho mình súng lửa nè biết mua súng lửa làm gì không sao để mình phun cái con Hucky đó ok mua súng lửa nè sau đó để đánh lạc hướng thì tôi sẽ mua thêm uh, mấy con uh, mấy mấy con chó đi ok mua thêm mấy con chó nè để đánh lạc hướng nha các bạn nha đó mua thêm mua thêm bây giờ á bọn mình phải tập trung một trăm phần trăm hiểu không đây nhớ này nè ừ. bây giờ qua bên đó qua nó đây đây đây tức quá trời ơi nào bên nào bên đang nào từ nãy đến giờ mình mình có vẻ là hơi bị lắc mấy bạn thông cảm xíu nha tại vì là mình đang quay cái này á nó hơi lắc xíu mấy bạn thông cảm nha ok rồi bây giờ chúng ta sẽ uh, đặt như thế này đi đó sau đó mình sẽ chặn cái đường đi này lại luôn các bạn ơi để cho sammy đứng ở bên đây sammy ta hậu quýnh con hất này rồi rồi quýnh nhớ nhớ nhớ quýnh nha sam ok tôi kêu đi vũ khí với tôi có vũ khí không ơi à quên quên đây nè đây, nè sam sam cầm cầm cầm cầm súng lửa nè nhưng mà chưa chưa chưa chờ nha chờ nha chờ nha chờ chờ chờ chờ phong chờ phong hai đứa mình cùng bắn dạ. luôn cho nó nhanh ok đó mình sẽ leo trên cao thế này nha bạn đó sau đó mình sẽ qua bên đây đây trời sim với cai đang lo đạo bạn ơi sim với cai đang nghe động tĩnh gì ta à không biết nữa ôi cái súng của mình ok ok đợi từ từ các bạn đợi mình xíu đây mình sẽ lấy ra những cái con cái con uh, chó cưa hồi nãy nha bạn mình sẽ thả mà nó xuống dưới đây đó để cho cai sẽ bị mấy con này đánh ơi ủa ôi vậy à à anh không cần đi gì à hello bro hello bro cần đi gì à à, à làm gì làm gì à. mình nói bạn biết nha nhập của phần mình hả Man bọn mình là có cả tiền siêu điện đó yeah! sợ à, chưa à, à, sao nào sao nào sao nào một tuyệt chiêu lửa của Jessamine chơi của à à à sao nào mèo Simmy à mèo Simmy mèo Simmy bị hư cáo luôn à à cay phun điện mình á phun điện là sao Bung điện là sao mèo Simmy mèo Simmy sao mèo Simmy sao hả Sam ơi đánh đi Sam Sam đánh đi Sam Sam đánh đi để để để phong để phong đánh phong phong đánh cay xin à? à à à sao nào sao nào sao sao cái này cái này solo mình nè cái này à sẵn giáp đồ sẵn giáp đồ ấy mặt giáp đồ chị qua cho cái làm à chị bị bóc liên tục rồi mẹ Simi lắp lại luôn lắp lại luôn lắp lại không cho sim ra luôn lắp lại luôn không cho sim ra nữa lắp lại rồi trời cái hồi sinh là cái chết rồi đây đây để phòng phụ cho phòng phụ cho thiếu điện cho người có hết đi ủa ủa sao thiếu điện được ủa no sao có gì của tôi à chết mấy người tôi rồi ủa hết kỳ chết chưa hết kỳ chết chưa hết kỳ chết chưa chết rồi đúng không chết đúng không rồi rồi rồi rồi xử hai cái tham ơi bây giờ đội bên kia hết chỗ mua đồ rồi đội bên kia hết chỗ mua đồ à đâu rồi rồi rồi rồi à simi simi simi cay rồi simi cay rồi cay rồi bây giờ á cay à đội của bạn ủa sim làm gì xin nhảy xuống dưới luôn sim ủa bắt xin nhảy xuống rồi Ê, coi chừng sau lưng là sao? Coi chừng sau lưng Này thì cay Kyron nè Bây giờ mình nói bạn nghe nè Bạn đầu hàng đi bên bạn không còn không còn gì để mua đồ đâu Hiểu không? Đó, đừng có giật tôi, đừng có giật tôi Bây giờ nó mất đi nó cũng đã bay màu rồi Mình còn gì đâu mà và mà, mà phải u sầu Mình còn gì đâu phải cố gắng chi nữa Thôi hai đứa mình đi thôi Sim ơi Ủa rồi hai bạn nhảy chưa? Ủa rồi vậy rồi á, đồ hàng Ok vậy? bạn ơi, vậy là có như trận này tiên của mình lại tiếp tục thắng nha Đó thường nói á, là cái gì ta mạnh thì mạnh thật nhưng cũng phải gọi là có chiến thuật một xíu mặc dù á là trong trận này á là sim với cai rất là mạnh luôn mình phải công nhận điều đó bởi vì mình với sam bị tiêu diệt liên tục luôn nhưng mà có điều là sim với cai á bởi vì quá mạnh cho nên sim với cai chỉ lo đánh nhau thôi chứ không có lo rồi tập trung gọi là đánh cái con boss cho nên sim với cai mới thua nên là dù à, dù ở trong tập này á đội mình có thể thắng đi nhưng mà để nói là nếu về sức mạnh thì chắc chắn là sim với cai là hơn rồi đó cho nên là các bạn hãy đừng à, đừng đừng có bảo là sim với cai chơi gà nha mặc dù là hai người đó chơi hơi bị đỉnh luôn á nhưng mà thua là bởi vì là hai người đó chủ quan quá thôi đó ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã <laughs> rất là dài rồi cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như anh em thích video này đừng quên để cho mình một like một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha mọi người còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha tạm biệt, tạm biệt. Hello team, hello team.